nuôi mấy năm trời ê ê tụi ơi ê đứa ơi vợ ta rất mộng ban đầu em vui chuyện mới anh hồn ấy lại đi anh luôn nhớ em vào ra trong đi đều ăn thơ vấn buồn yêu một mình nào ngờ con cá quay đuôi để anh thương nhớ một mình ngẩn ngơ cá tình cá nghĩa anh ơi mong em كافل